Xin uh, kính chào tất cả quý anh chị và tất cả mọi người nha Hôm nay em câu uh, hoàn thiện được ba em nữa Một em thì vẫn chưa mài Còn hai em này thì mới hoàn thiện được à, Thì uh, muốn đưa lên cho tất cả quý anh chị cùng tất cả mọi người xem một chút Tại vì bây giờ cũng sắp tối rồi Cũng tối rồi Nên là em câu mới làm được ở đây Đây cơ Em câu mới làm được và con này vẫn chưa kịp mài mai mới mài nhá con này thì à, vỏ vuông nhé quý anh chị nhé có một số anh chị thì thích vỏ vuông như này. cô sẽ làm một con à, vỏ vuông cho anh vỏ vuông thì à, nó cũng giống như vỏ nhọn thôi Đó. đây vỏ vuông vỏ nhọn đây con mấy con này thì nó đều dài 25,5 nhé học viên chị nhé 25,5 cho đến 26 cm cái bảng rộng của nó rộng nhất là 4,5 và sống lưng là 6 ly con này thì vẫn chưa mài dao của em thì để lâu thì nó sẽ bị vàng vàng như này thì chỉ nó bị ướt hoặc là như là thì à, cái khắc cách khắc phục là mình sẽ mài đi thôi mài đi đó cái này thì chặt xương uh, trâu thì à, không nên chặt xương trâu nhé chỉ chặt chân giò xương sườn các kiểu thôi xương ống thì chúng ta chỉ đập thôi đập thôi không nên chặt tại vì là cái lưới này nó khá là mỏng tôi làm là dao đa năng mà làm cái gì cũng tiện cho nên là cô không làm lưới dày nhưng mà muốn dao chặt xương thì sẽ rất là khó để dùng chỉ riêng để chặt xương thôi thì được mà nếu mình còn dùng gia đình đi chặt cây cối các kiểu nữa thì nó rất là bất tiện tao đi rừng thì tầm như này là vừa nhất tại vì nó vừa chặt được này vừa gọn vừa nhẹ đó có vỏ và có dây đeo hết có cả đồng xu nhá. bây giờ thì à, có rất là nhiều anh chị có um, bảo câu là hãy hoàn thiện ra một chút để à, mọi người mang về thì chỉ việc dùng thôi cho nên là bây giờ câu cũng à, làm đồng xu các kiểu này đồng xu này à, cô mua ở trên shopee thì cô thấy cũng khá là rẻ thôi một đồng như này thì khoảng hai nghìn đó một đồng xu là hai nghìn và cái dây này nữa dây này cô mua uh, dây này thì một mét là một mét của nó là 2.000 nữa nó dâu dây này là người ta gọi là dây dù nhé các anh chị nhé đó thì à, ngày trước cậu không có thì à, có một số anh chị cứ thắc mắc là là hoàn thiện luôn về họ chỉ việc dùng thôi họ không biết họ không biết buộc hay là không có dây phù hợp cho nó đó thì ờ, câu bây giờ là câu cũng làm sẵn luôn làm sẵn luôn cho tất cả các anh chị luôn đó quý anh chị nhé đấy thì uh, hôm nay à, cũng không test dao các kiểu gì cả tại vì test đi test lại vẫn là chặt cây tre chặt xương thì à, mới hôm nữa nếu mà nhà nào là cơm mới cô sẽ mang mấy con đi test nhưng mà bây giờ nhà người ta là cơm mới thì mình cũng đi à, ấy hết rồi đi làm ruộng hết đi gạt lúa hết nên là nó khó đó này nhá cái con này con này thì uh, vân gỗ nó vân gỗ permu mà khâu làm á uh, nó cũng rất là đẹp rất là nhiều vân luôn nhưng mà đây là một cái miếng gỗ mà bổ ra cho nên là một bên thì nó sẽ rất là đẹp còn một bên thì nó sẽ không đẹp như bên uh, kia đó đây là một cái miếng gỗ mà có bổ ra hai miếng mà đó thì cái này à, à, cô thấy người ta làm nhà thì người ta sơn bêu vào thì rất là đẹp nhưng mà câu thì câu chỉ làm mộc thôi bu đó đây là một con dao chưa mài nhé cô mới làm trắng cho nó để à, làm vỏ cho nó mới xong làm cán cho các kiểu nó xong đó cán dao của con này thì nó dài 13 cm trước kia thì cô làm 12 thôi nhưng mà rất là nhiều anh chị thắc mắc là làm dài một tí cho nó cầm cho nó chắc chắn thì bây giờ cô đã làm 13 ra mini thì cô làm 12 đó quý anh chị nào có nhu cầu thì à, liên hệ Zalo cho em câu nha để à, mình đặt hàng nhé chứ còn giao của em câu này không có hàng sẵn ở thời gian này khá là bận nên là mình không thể nào mà làm sẵn được làm sẵn ở đây được mình phải đặt khoảng à, vài hôm thì mới có những cái con này thì à, cũng là do các anh các bác ấy đạt hết rồi bây giờ cô làm à, cô quay lên cho mọi người xem xong mai còn lại đi ship cho người ta thôi mà và cũng rất là lâu tôi không nói nữa thì à, do là bên câu ấy là rất là khó gửi cho nên là b câu không cho kiểm tra hàng nhé quý anh chị nhé câu khi nào câu gói hàng sau thì cô sẽ uh, chụp cái má vận đơn và cái, cái đơn hàng nó giống giống như y như vậy cho tất cả quý anh chị đến nơi thì mọi người nhìn thấy cái đơn hàng thì mọi người xem cái má vận đơn và cũng có thêm một cái má vận đơn của nhà vận chuyển nữa Ừ, thì nó cũng y như vậy và cái gói hàng nó y như vậy nếu mà không có cái gì bóc các kiểu thì à, à, sẽ là đúng cái con à, da mà cô gửi cho mọi người nhé và cái việc cho xem hàng đấy thì à, nó cũng à, rất là bất tiện quý anh chị ạ nếu mà cho xem hàng ấy thì à, shipper nó họ cũng có khả năng là họ xem hàng của mình và họ biết thì à, nhiều lúc họ cũng đổi cho nên là bây giờ không cho xem hàng nữa và một phần là người ta đổi và một phần là um, do khó gửi trên là bê vận chuyển không cho xem hàng đó thì có một chút vấn đề như vậy và em câu cảm ơn tất cả quý anh chị và các bạn đã theo dõi video à, bây giờ thì tối rồi thì em câu xin ờ, chúc tất cả quý anh chị và tất cả mọi người có một buổi tối thật là vui vẻ và là hạnh phúc bên ờ, người thân nhá cho mọi người xem một chút xong là xin phép dừng video ở đây nhé. Đó, nó rất là bóng. À, đèn nó chiếu vào nó là khá là bóng này mọi người. Xem uh,